Xin chào các bạn! Bí mật của thầy trò ông Bắc và những người chơi thể thao Để có thành công như ngày nay thì đội bóng Việt Nam đã phải trải qua muôn vàn khó khăn trong quá trình nuôi dưỡng và phát triển có vị thế như ngày nay. Theo các bác sĩ chuyên môn, bên cạnh những bài tập thể lực thì cũng có một loạt các bài xả cơ, massage sau tập rất nhiều cầu thủ cũng đã sử dụng tinh dầu tràm để hỗ trợ massage, rất hiệu quả khi có các dấu hiệu xương khớp, căng cơ, đau mỏi. Ngoài ra, có thể dùng phòng, khử khuẩn, xịt phòng, sử dụng các biện pháp thân thiện mà hiệu quả cao như tinh dầu tràm, thoa bôi vào chân tay sông phòng, xịt phòng, môi trường ở để đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Bởi vì tinh dầu tràm bé yêu được hơn 75% người dân Việt Nam sử dụng, có hàm lượng CNO cao nhất thị trường là chỉ số đánh giá chất lượng tinh dầu tràm. Được sản xuất theo phương pháp bí truyền của cung đình Huế, tinh dầu tràm là quốc bảo trong các loại tinh dầu, có khả năng khuếch tán cao trong không khí, xua đuổi côn trùng, bôi thoa viết đốt cực tốt. Cần tư vấn thêm để sử dụng an toàn, dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm cứ inbox em nhé.